có thể để đồ vào bên trong sau đó khóa lại ha và cũng có làm dây thắt cho phần miệng túi thêm xinh xắn hơn đây mẫu túi này thì một số bạn nếu không thích đeo chéo thì các bạn có thể tạo các cái sợi dây để mình có thể làm ba lô đeo sau vai cũng được ha để làm được mẫu này thì ở đây mình dùng sợi dệt màu trơn ha sợi dệt của mình nó sẽ có độ dày tầm khoảng 1.5 cho đến 1.75 mm kim móc thì mình sử dụng kim hai đầu ha một đầu 3 và một đầu 4 nè thì đầu 4 này nó sẽ tương đương với kim 2,5mm ha những bạn nào không có mẫu kim này có thể so sánh đầu kim mà các bạn đang có so với sợi len thì khi đưa vào so sánh đầu kim của mình nó sẽ có độ dày sắp xỉ gần bằng sợi len ha mũi móc của mình nó sẽ được chắc chắn hơn ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len kim khâu len nè để mình có thể khâu các cái họa tiết vào ha và những bạn nào mà không canh được size mình có thể sử dụng thêm thước dây để đo size kim đánh dấu dùng để đánh dấu mũi móc nè và nút hít thì ở đây mình sử dụng là nút hít khâu ha có bốn góc để khâu vào nè khoen d mình sử dụng hai cái càng cua cũng sử dụng hai cái ha những bạn nào mà muốn canh chỉnh cho sợi dây đeo của mình ngắn dài thì các bạn sẽ sử dụng cho mình thêm một cái khóa canh chỉnh ha để mình có thể canh chỉnh được cái sợi dây đeo nè và một nguyên liệu không thể thiếu đó là cái tấm đáy da phía dưới như thế này đáy da của mình có sẵn bốn chân rồi ha và đã có đục lỗ những bạn nào mà không dùng đáy da thì cũng có thể móc một vòng tròn sau đó mình sử dụng canh vát nẹp vào thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết các bạn sẽ đặt cho mình cái tấm đáy da này có bốn cái chân này theo hướng vào người ha sau đó mình sẽ bắt đầu móc vào các cái chân mà mình đã khoan lỗ rồi nè ta sẽ chọn một cái khoảng trống bất kỳ của cái tấm đáy da ha sau đó mình sẽ tiến hành móc chừa một đoạn len vừa đủ dài để mình có thể giấu cái sợi len thừa ha đưa sợi len ra phía sau sau đó mình sẽ đâm kim vào một cái khoảng trống bất kỳ của tấm đáy da kéo cái sợi len qua cái chân móc này sau đó từ đây móc lên một mũi móc xích các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống mình vừa đâm kim đó hai mũi móc đơn ha móc đơn thứ nhất nè và mũi móc đơn thứ hai khi có được hai mũi móc đơn vào khoảng trống đầu tiên rồi khoảng trống thứ hai móc cho mình 3 mũi móc đơn vào cùng một khoảng trống ha một hai và 3 như vậy là hai khoảng trống mình sẽ tạo ra được 5 mũi móc ha còn tùy vào cái chất sợi mà các bạn sử dụng nó có cái độ dài như thế nào mà mình có thể quyết định cái số mũi móc vào mỗi cái khoảng trống nè những bạn nào mà có cái sợi len to hơn á thì mỗi khoảng trống móc cho mình hai mũi đơn còn những bạn nào mà sợi nhỏ thì móc mỗi khoảng trống là 3 mũi ha ở đây mình sẽ móc xen kẽ nè khoảng trống đầu tiên là hai mũi móc đơn sau đó khoảng trống kế tiếp sẽ là 3 mũi móc đơn vào cùng một khoảng trống ha khi móc lưu ý các bạn sẽ giấu cho mình cái sợi len thừa mình chừa ra ban đầu nè để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng xen kẽ ha khoảng trống đầu tiên là hai mũi móc đơn xen kẽ khoảng trống kế tiếp sẽ là ba mũi móc đơn vào cùng một khoảng trống ha sau đó ta sẽ làm tương tự cho đến hết vòng sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng nè thì nhiều trường hợp cái cụm cuối cùng của mình nó sẽ không dừng lại ở 3 mũi mà nó có thể dừng lại ở hai mũi móc đơn ha thì các bạn cứ móc tương tự cho mình như vậy là được đến cuối hàng thì móc vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đó cho mình một mũi giờ để ta kết thúc hàng sau đó móc lên một mũi móc xích thì như vậy là mình sẽ tạo ra được các cái chân móc để mình móc lên cái phần thân túi nè thì đây là cái mặt ở bên trong nè và đây là mặt ngoài ha để móc các cái hàng móc phần thân túi để ý cho mình ở mỗi chân móc nó sẽ có hai cái đường móc một đường móc ở bên trên nè và một đường móc ở bên dưới thì tất cả các cái chân móc của hàng móc này mình sẽ đâm kim vào cái chân móc ở bên dưới ha chân đầu tiên là cái chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc nè các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm bên dưới móc vào đó một mũi móc đơn đây ha móc vào đường móc bên dưới này một mũi móc đơn nè tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn và đều đâm kim vào đường móc bên dưới ha cái đường móc ở phía ngoài ha nó có thể tạo cho mình được một cái điểm nhấn cho phần đáy túi nè sau khi đã móc cho mình được đến cuối hàng mình sẽ tạo ra được một cái đường g để phân biệt được đâu là đáy và đâu là thân túi nè kết thúc cái hàng móc này các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào đây một mũi giờ để ta kết thúc vòng ha từ đây móc lên một mũi móc xích hàng móc thứ hai trở đi mình sẽ không móc vào đường móc ở bên dưới nữa mà mình móc luôn vào chân móc ha từ hàng móc thứ hai trở đi ta đều móc luôn vào chân móc nè thì chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc móc vào một mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim luôn vào chân móc nha móc tương tự cho mình cho đến hết vòng sau đó sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần đáy túi của mình nằm trong tầm khoảng 2 cho đến 3 cm là vừa đẹp ha ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 5 hàng móc mũi đơn nó sẽ giúp cho phần thân túi của mình nó có được một cái độ cao lên rồi nè tạo cái độ sâu cho phần túi của mình rồi ha thì kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len ta sẽ hoàn tất được cái phần đáy túi như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu và tạo họa tiết cho phần thân túi thì để thay màu nè các bạn sẽ để ý cho mình ở những cái chân móc nó sẽ có hai đường móc ha và ta cũng đều đâm kim vào cái đường móc nằm bên dưới cho tất cả các cái chân móc ở phần thân này đều đâm kim vào đường bên dưới luôn ha sau đó đưa sợi len thừa ra phía sau chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài ha đây là cái sợi len mình vừa cắt nè thì phía sau nó là cái chân của mũi dời phía trước nó là cái chân móc ta móc mũi dời kết thúc nè thì phía sau nó là chân của mũi dời các bạn sẽ đâm kim cho mình về cái chân móc nằm phía sau của cái sợi len thừa sau đó kéo cái sợi len qua chân móc chừa một đoạn len vừa đủ dài ha kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích để có thể xác định được cái độ rộng của cái họa tiết mình á các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của cái vòng mà mình vừa móc được là bao nhiêu nè thì ở đây của mình 112 mũi móc ha các bạn sẽ lấy tổng số mũi móc này chia cho các cái số từ 5 cho đến 10 số nào mà khi mình chia được á, nó sẽ ra là cái số nguyên chứ không phải là số lẻ thì mình sẽ lấy cái cụm đó ha Đối với cái size mình đang móc nè, 112 mũi móc, mình chia cho cái số 7 ở trong cái dãy số mà mình vừa đưa ra được nè, nó sẽ bằng 16. Thì cái số vừa chia được 16 này nó là số nguyên chứ không phải là số có dấu phẩy ha thì mình sẽ lấy cái số 7 là cái số mà mình chia cho nó ra số nguyên á mình lấy số 7 đó để mình tạo được một cái cụm cho họa tiết của mình nè Ta để có thể phân bố được cái mũi móc cho nó đều màu á thì các bạn sẽ lấy cho mình cái số chia đó tức là số 7 mình chia tiếp cho 3 ha thì mình sẽ lấy 1 phần 3 tạo ra một màu còn 2 phần 3 còn lại là một màu còn lại ha thì bây giờ mình sẽ móc như sau nè chân đầu tiên nè ta cũng đâm kim vào đường bên dưới ha móc vào một mũi móc đơn chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn nhưng ta sẽ thay màu ha các bạn đâm kim vào chân móc sau đó kéo len để thay màu nè đưa cho mình sợi len khác màu ra phía sau sau đó kéo cái sợi len khác màu này qua hai chân màu trắng như vậy là đường móc của mình nó sẽ đổi màu nè ta có hai mũi màu trắng rồi thì móc tiếp cho mình 5 mũi màu xám ha thì 5 mũi màu xám này cũng đâm kim vào đường móc bên dưới mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn mình có nè mũi móc đơn đầu tiên tiếp tục mũi móc đơn màu xám thứ hai khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha mũi thứ ba nè mũi móc thứ tư được 4 mũi rồi nè còn một mũi còn lại các bạn sẽ tiến hành thay màu cho mình ha kéo sợi len màu xám qua sau đó tiến hành thả sợi màu xám và kéo cái sợi màu trắng qua hai chân móc trên kim như vậy là cái số 7 mà mình vừa có được nè ta sẽ có hai mũi màu trắng và 5 mũi màu xám các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc như thế này cho đến cuối vòng ha ta có hai mũi màu trắng và 5 mũi màu xám nè thì mũi màu trắng đầu tiên mũi màu trắng thứ hai để thay màu xám thì đâm kim vào cái chân móc sau đó kéo sợi len màu trắng qua thay đầu len ha móc sợi len màu xám qua hai chân sau đó tiếp tục là 5 mũi màu xám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 thì các cái sợi len của mình nó sẽ không bị hở ra bên ngoài ha tiếp tục móc hai mũi màu trắng nè mũi màu trắng thứ nhất mũi màu trắng thứ hai màu trắng thứ hai thì thay màu để mình móc màu xám ha có hai mũi màu trắng rồi nè 5 mũi màu xám mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm mũi thứ năm mình sẽ tiếp tục thay màu để mình móc màu trắng ha sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc cho mình được đến cuối hàng móc nè thì còn lại một chân móc cuối cùng nó cũng thuộc vào chân thứ năm của màu xám thì ta cũng đâm kim sau đó kéo sợi len màu xám sau đó tiến hành thay cho mình cái sợi len màu trắng qua để mình kết thúc cái hàng này ha khi kết thúc mình cũng đâm kim vào đường móc nằm ở bên dưới nè móc cho mình vào chân móc đầu tiên của cái vòng móc này là cái chân mũi đơn màu trắng ha cũng đâm kim vào cái chân nằm bên dưới nha móc vào đây một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích hàng thứ hai thì cũng làm tương tự nhưng mình sẽ xê cái mũi móc qua một bên ở đây có hai mũi móc đơn màu trắng thì chân đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn thay màu cho mình luôn ha từ chân thứ hai trở đi mình sẽ móc màu xám nè ta cũng đâm kim vào đường móc bên dưới nha đây chân thứ hai nè chân của màu trắng á, thì móc màu xám nè hai mũi màu xám nè mũi thứ ba nè mũi thứ tư mũi thứ năm thì mình tiến hành thay màu ha đây một cụm như thế này nè tiếp tục hai mũi kế tiếp là màu trắng nè mũi thứ hai thay màu sau đó tiếp tục là 5 mũi màu xám mũi màu xám thứ năm thay màu trắng nè như vậy là cái mũi móc của mình nó sẽ nằm xích qua một bên ha móc tương tự cho mình cho đến hết vòng sau khi đã móc được đến cuối vòng lúc này mình sẽ còn hai chân móc cuối cùng thì chân kế cuối là một mũi màu xám và chân cuối cùng sẽ là một mũi màu trắng ha kết thúc ta cũng đâm kim vào cái đường móc bên trong của cái chân mũi đơn đầu tiên này nè cũng đâm kim vào đường bên trong ha móc vào đây một mũi dời tiếp tục mình sẽ xê cái mũi móc của mình qua một bên nữa thì cái mũi kế tiếp này nó sẽ là mũi màu xám cho nên các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi màu xám móc lên một xích nè chân đầu tiên đó mình sẽ móc một mũi móc đơn màu xám chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn màu xám ha những bạn nào mà không phân biệt được mũi đầu tiên thì có thể sử dụng cho mình kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân mũi đầu tiên nè sau đó từ đây mình sẽ tiếp tục móc 5 mũi màu xám ha mũi thứ hai nè mũi màu xám thứ ba mũi thứ tư và mũi thứ năm mũi thứ năm thì mình thay màu để mình móc màu trắng nha đâm kim nè kéo lên sau đó thay sợi lên kéo sợi màu trắng qua hai chân tiếp tục là hai mũi màu trắng thay nè sau đó là 5 mũi màu xám móc tương tự cho mình cho đến cuối thì cái phần màu trắng của mình nó cũng có cái độ nghiêng qua một bên này ha sau khi móc đến cuối hàng nè ta cũng còn lại hai chân cuối cùng thì hai chân cuối cùng này thuộc về màu trắng tiếp tục tháo kim đánh dấu ra đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc một mũi dời là cũng đâm kim cho mình vào đường bên trong ha móc lên một mũi móc xích như vậy là ta vừa có được ba hàng móc ha ba hàng móc này sẽ có 5 mũi xám và hai mũi trắng thì bây giờ mình sẽ móc đổi vị trí tức là mình sẽ có 5 mũi trắng và hai mũi xám ha và nó cũng nằm xéo qua một bên giống như cái hàng phía dưới nè thì các bạn sẽ móc cho mình ba chân đầu tiên mỗi chân là một mũi móc đơn màu trắng cộng thêm hai chân phía sau nữa nè thì mình sẽ có tổng cộng là 5 mũi màu trắng ha thì các bạn cứ móc cho mình 3 mũi đầu tiên trước mỗi chân là một mũi móc đơn màu trắng nha mũi đầu tiên nè mũi thứ hai và mũi thứ ba mũi thứ ba thay màu cho mình dùng kim đánh dấu đánh dấu mũi móc đơn đầu tiên ta có 3 mũi màu trắng rồi nè Tính tiếp hai mũi phía sau nữa mình sẽ có được 5 mũi trắng thì bây giờ mình sẽ móc hai mũi màu xám thì hai mũi màu xám này nằm ở trên hai chân móc màu xám nha móc chân đầu tiên nè một mũi xám chân thứ hai một mũi xám chân thứ hai này thay màu để mình móc màu trắng sau đó tiếp tục móc 5 mũi màu trắng mũi màu trắng đầu tiên sẽ nằm chân màu trắng nha mũi thứ ba nè mũi thứ tư mũi thứ năm mũi thứ năm thay màu nha sau đó tiếp tục là hai mũi xám nè thay màu như vậy là mình sẽ có được hàng móc ha 5 mũi trắng và hai mũi xám các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng nè thì lúc này còn lại hai chân màu trắng các bạn cũng móc cho mình hai mũi màu trắng vào hai chân cuối cùng kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên và cũng đâm kim vào đường ở bên trong ha móc vào đó một mũi dời móc lên một xích ta hoàn tất được hàng thay màu đầu tiên ha và nó sẽ nằm thẳng hàng với cái hàng phía dưới nè bây giờ mình sẽ tạo hai cái hàng móc cho cái họa tiết của mình nó chích qua một bên thì móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn màu trắng ở cái chân móc thứ hai các bạn cũng tạo cho mình một mũi màu trắng nhưng để cho cái họa tiết của mình nó được xéo qua một bên á thì các bạn sẽ thay xong mình cái sợi len màu xám qua sau đó mình tiếp tục móc hai mũi màu xám mũi thứ hai màu xám thì thay màu trắng ha tiếp tục 5 mũi màu trắng mũi màu trắng thứ năm thay màu xám nè tiếp tục là hai mũi màu xám như vậy là cái họa tiết của mình nó sẽ nằm xéo qua một bên như thế này ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó sẽ móc thêm một hàng móc giúp cho họa tiết của mình nó lệch qua một hướng nữa phía dưới mình có ba hàng có 5 mũi xám thì bây giờ mình sẽ tạo ba hàng có 5 mũi trắng sau đó tiếp tục là ba hàng năm xám và ba hàng năm trắng ha như vậy là mình đã hoàn tất được ba hàng móc có 5 mũi màu trắng nè thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đổi vị trí ha tức là sẽ có 5 mũi xám và hai mũi trắng kết thúc các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời móc lên một mũi móc xích để tiếp tục cái hàng móc kế tiếp nè mình sẽ dựa vào hàng móc bên dưới ha đây cái mũi màu xám đầu tiên nó sẽ nằm thẳng hàng với mũi màu xám phía dưới nè giống như cái hàng màu trắng bên dưới nè thì cái hàng mà mình tăng mũi nó sẽ nằm thẳng hàng với nhau thì bây giờ cái mũi đầu tiên của mình là màu trắng các bạn sẽ móc cho mình mũi màu trắng sau đó tiến hành thay màu từ đây mình sẽ móc 5 mũi màu xám thẳng hàng với hai mũi phía dưới ha mũi thứ hai nè mũi xám thứ ba mũi xám thứ tư mũi xám thứ năm mũi xám thứ năm thì thay màu ha sau đó tiếp tục là hai mũi trắng sẽ nằm thẳng hàng với hai mũi trắng phía dưới thay màu xám nè tiếp tục 5 mũi xám mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm thì thay màu trắng ha lúc này cái họa tiết của mình nó sẽ tạo ra cái đường xích xắc như thế này ha các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa đối với những bạn nào mà không có hình dung ra được cái mũi móc á thì các bạn có thể để ý cho mình cái họa tiết màu xám mà mình đang che lại nè thì một họa tiết của mình nó sẽ gồm có nè ba hàng ta có hai mũi móc đơn nằm lệch như thế này sau đó tiếp tục là ba hàng có 5 mũi móc đơn tạo ra một họa tiết như thế này ha thì khi các bạn đã móc xong cho mình một họa tiết như thế này rồi ta sẽ bê cái họa tiết này lên bên trên nó sẽ nằm ở đầu bên trái của cái họa tiết mình nè đây khi bê lên trên nè mình sẽ có được một họa tiết như thế này ha sau đó tiếp tục móc xong cái họa tiết này tiếp tục bê cho mình cái họa tiết này lên trên nó sẽ nằm ở góc này đây hai mũi móc đơn nó sẽ nằm ở đầu bên trái của năm mũi móc đơn ha các bạn cứ móc thêm cho mình nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được chiều cao của phần thân túi mà các bạn mong muốn là được ha đây như vậy là mình đã có được cái phần thân túi mà mình mong muốn rồi nè thì kết thúc các bạn sẽ đâm kim luôn cho mình vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái hàng móc này móc vào đó một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần miệng túi thì đối với cái phần miệng túi này để ý ở cái sợi len thừa phía sau nó là chân của mũi dời ta cũng đâm kim vào chân ở phía sau nó ha sau đó đưa cho mình cái sợi len màu đỏ ra phía sau chưa một đoạn len vừa đủ dài nha kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích đối với hàng màu đỏ đầu tiên này các bạn cũng đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên trong ha mỗi chân móc ta cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đều đâm kim cho mình vào cái đường móc bên trong ha móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi đã hoàn tất được phần miệng túi thì mình sẽ có được một cái thân túi hình trụ như thế này các bạn sẽ chọn cho mình hai điểm nằm đối xứng với nhau ta có thể đếm số mũi móc sau đó mình chọn hai điểm nằm cân với nhau như thế này ha mình sẽ tạo cái dây đeo cũng như là cái dây thắt đằng trước một đầu mà mình đánh dấu ở đây nè thì thảo kim đánh dấu ra sau đó các bạn sẽ khâu cho mình khoen đê vào ta sẽ dùng kim khâu các bạn sẽ xỏ cho mình cái sợi len vào kim khâu sau đó mình sẽ giấu cái sợi len này vào trong các cái mũi móc trước ta sẽ giấu cái đầu còn lại nè thì để giấu cái đầu còn lại này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân móc mà mình móc ở đây đâm kim một phần ha sau đó mình sẽ đưa lùi về một mũi nè tiếp tục đâm kim tiến về phía trước kéo lên nè mình đã khóa được một đầu dây lại rồi thì các bạn sẽ đưa cho mình khoen đê vào trong thì để khâu được cái phần khoen đê này nè các bạn sẽ khâu lệch cho mình xuống một hàng ha chừa ra ba hàng móc họa tiết đây mình sẽ khâu lệch xuống phía dưới trước khi khâu thì luồn cho mình kim khâu vào trong cái phần khoen trước ta sẽ đâm kim vào hàng thứ tư lên hàng thứ ba nè cứ mỗi chân móc các bạn sẽ đâm kim như vậy cho mình 3 lần để cho cái đường khâu của mình nó được kín hơn ha nó không có bị hở cái chân khoen đâm kim 3 lần nè để tạo ba đường sau đó tiếp tục đâm kim vào hai chân móc song song kế tiếp nè và chân này cũng đâm kim cho mình ba lần ha tùy vào kích thước của sợi dây các bạn có thể đâm kim cho mình nhiều lần hơn hoặc là ít lần hơn để mình có thể tạo cái độ dày che được cái phần chân khuyên khâu cho mình cho đến hết phần còn lại cũng khâu tương tự ha tiếp tục các bạn sẽ tạo cho mình một sợi dây để mình có thể khóa lại cái phần miệng túi nè thì chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài sau đó tạo một nút kéo sợi len dài nè cái sợi len dài là sợi len nối với cái cuộn len ha còn đầu len ngắn này mình để tạo cái đầu còn lại nè từ đây móc lên cho mình một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể buộc lại cái phần miệng túi thì ở đây mình sẽ móc lên 140 mũi móc xích 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi đã có cho mình được 140 mũi, tạo được một cái độ rộng để mình có thể khóa lại phần miệng túi. Thì tiếp tục khi cắt len các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài thì đoạn len này có thể bằng với đoạn len mà mình chừa ra ban đầu nè. Kéo cho mình cái đầu len ha. Sau đó cắt một đoạn len vừa đủ dài. bây giờ mình sẽ tiến hành luôn cái đầu dây này vào trong cái phần thân túi đây là phần miệng túi của mình nè hai cái khoen ở hai bên ha thì để xác định được cái điểm mà mình có thể luồn dây vào các bạn sẽ chọn cho mình một bên khoen mình sẽ ấn nhẹ nha ấn nhẹ cái phần khoen này xuống dưới nè sử dụng hai cái ngón tay ở bên trong đây để hai bên như thế này sau đó đẩy cái phần khoen vào chính giữa làm sao cho cái phần khoen của mình nó vừa hút vào bên trong là được đây xong đó gặp lại nè mình sẽ có được một bên như thế này các bạn làm tương tự cho phần còn lại nè ta cũng đưa hai ngón tay vào bên trong sau đó đẩy cái khoen vào trong nè cho cái khoen nó hút vào bên trong như thế này ha vừa che được cái phần khoen rồi thì như vậy là mình sẽ có được cái phần miệng túi như thế này sau khi đã có được phần miệng túi rồi mình sẽ tiến hành luồn cái sợi dây vào lúc này ở một mặt của miệng túi mình sẽ có 5 họa tiết 5 họa tiết màu trắng nè thì các bạn sẽ chọn cho mình hai họa tiết nằm chính giữa mình sẽ luồn kim từ hàng thứ ba ha từ trên xuống nè chọn cho mình một điểm nằm chính giữa của cái khoen này sau đó tiếp tục cái họa tiết kế bên bỏ qua một họa tiết chính giữa ha xỏ vào hai chân nằm chính giữa sau đó kéo cái sợi dây qua hai cái chân móc này canh chỉnh cho mình hai đầu dây nó bằng nhau sau đó mình sẽ tiến hành luồn thêm vào bên hông ha tiếp tục đâm kim từ trong ra ngoài và cái họa tiết kế bên nè thì cái họa tiết kế bên này nó sẽ nằm thẳng với cái phần khoen mà mình hút vào trong á vào cái chân khoen á đây nó nằm song song với phần chân khoen ha thì mình sẽ đâm kim vào đây sau đó tiếp tục đến cái phần chân khoen nè các bạn sẽ luồn cho mình à, cái sợi dây đó qua một bên của đầu chân khoen là chân này ha đây nó nằm song song với nhau nè vào hai bên của chân khuyên thì đâm kim từ ngoài vào trong một đầu của chân khuyên sau đó kéo cái sợi đó qua tiếp tục nè đâm kim từ trong ra ngoài vào cái đầu khuyên còn lại vào hai đầu khoen rồi này thì tiếp tục đâm còn lại ha hai cái điểm này nó nằm sát nhau nè thì tiếp tục đâm còn lại vào cái điểm sát với cái phần à, đầu khoen á kéo sợi len qua nè đây thì khi guốc lại nè nó sẽ cố định được cái phần khoen nằm bên trong ha các bạn sẽ làm tương tự cho mình đầu còn lại bên kia ta cũng đưa cái sợi len này vào bên trong nè vào cái điểm mà nằm đối xứng với cái chân khoen á kéo sợi len nè sau đó tiếp tục là đâm kim vào một cái phần đầu của chân khoen đây một đầu của chân khoen tiếp tục ha đâm vào đầu còn lại nè ta cứ luôn cái sợi dây len từ trong ra ngoài sau đó từ ngoài vào trong ha đâm vào hai đầu chân khoen rồi thì tiếp tục đâm vào cái điểm đối xứng với cái chân khoen mà mình vừa đâm kim á đây như vậy là mình sẽ khóa lại được cái phần miệng túi ha để khóa được hai cái đầu dây này lại thì mình sẽ tạo một cái nút khóa nè phần nút khóa tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút từ đây móc lên cho mình 5 mũi móc xích 2 3 4 và 5 khi có được 5 mũi móc xích nó sẽ tạo ra một cái độ cao cho phần nút của mình thì tiếp tục móc lên một xích sau đó đâm kim vào 5 chân mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn được 5 mũi móc đơn vào 5 chân móc xích tiếp tục lên một xích và quay ngược đầu móc lại lúc này mình có 5 chân móc ha thì cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn tiếp tục lên một xích sau đó móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được tầm khoảng 8 cho đến 10 hàng móc thì ở đây mình đã hoàn tất được 8 hàng ha móc lên một xích kéo và cắt len cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài nè sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào kim khâu các bạn sẽ khâu cho mình hai đầu để nối lại với nhau nè thì mình sẽ khâu vào hai chân móc tương ứng với nhau ha ta tạo được một cái hình trụ như thế này thì tiếp tục các bạn sẽ gấp cho mình đây ở hai bên nó sẽ có số hàng móc bằng nhau thì mình sẽ tiếp tục mình khâu ở hai cái điểm nằm chính giữa nó sẽ tạo cho mình hai cái lỗ để mình luôn hai sợi dây vào ha chốt cho mình một đầu nè đây hai cái lỗ của mình nó sẽ xỏ vào bên trong như thế này mình sẽ khâu cho đến hết ha khâu hoàn tất rồi thì chốt cái đoạn cuối lại sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc như vậy là mình hoàn tất được cái nút thắt rồi ha hai cái khoảng trống ở hai bên này các bạn sẽ tiến hành xỏ cho mình hai đầu dây còn lại của cái phần khóa nè đây luồn kim vào bên trong sau đó mình sẽ kéo một đầu dây qua tiếp tục ha luồn kim vào cái khoảng trống kế bên sau đó luồn cái đầu len qua như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái khóa để mình khóa lại cái phần miệng túi ha cho hai đầu dây của mình nó được sát lại nè tiếp tục ở hai cái đầu của sợi dây mình có chưa một đoạn len dài á các bạn sẽ tạo cho mình cái họa tiết để cho cái đầu dây của mình nó được đẹp hơn thì để tạo họa tiết nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên của cái đầu dây ha sau đó kéo lên qua chân móc từ đây lên hai mũi xích sau đó móc vào chân ta vừa móc đó một mũi kép đơn tiếp tục là một mũi nửa kép sau đó là một mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha ở đây các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi dây xích của cái đầu dây nè đưa vào chính giữa của kim với cái sợi len tức là cái sợi xích đó nó sẽ nằm ở chính giữa của kim và sợi len ha móc lên một mũi móc xích để mình khóa lại cái đầu của trái tim nè sau đó mình sẽ móc vào chân mình vừa móc đó một đơn một nửa kép và một mũi kép đơn từ đây móc lên hai mũi xích sau đó đâm kim vào chân móc đó luôn móc vào một mũi dời kéo len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 sau đó đâm kim vào càng cua kéo lên và móc lên một xích móc cho mình vào cái khoảng trống này nè 5 mũi móc đơn ha móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư và mũi móc đơn thứ năm được 5 mũi móc đơn rồi thì đây nó sẽ tạo cho mình được một cái độ rộng của sợi dây nè những bạn nào mà muốn gắn thêm cái khóa tăng giảm cái sợi dây á thì các bạn sẽ móc cho mình cái độ dày này làm sao cho nó nằm chính giữa của cái khoen khóa là được ha các bạn đừng có móc quá dày thì nó sẽ bị xấu tiếp tục móc lên một xích cái sợi len này nè các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len thừa này vào chính giữa của kim với sợi len sau đó mình sẽ móc lên một mũi móc xích ta quay ngược đầu móc lại khi quay ngược đầu móc lại móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn và giấu luôn cái sợi len thừa này vào trong mũi móc ha ta có 5 chân nè thì mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn móc dấu luôn sợi len thừa vào trong mũi móc thì như vậy cái sợi len thừa của mình nó sẽ được cố định trong mũi móc hơn ha khi ta cắt len nè cái sợi len nó sẽ không có bị à, tuột mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa nha cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn mỗi hàng sẽ có 5 mũi móc đơn móc cho đến khi sợi dây nó có được một cái độ dài nhất định là được ha lên một xích nè quay ngược đầu móc lại và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa sau khi đã có cho mình được độ dài của sợi dây rồi móc lên một xích kéo vào cắt len các bạn cũng cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ở cái khóa tăng giảm nè các bạn sẽ luồn cho mình cái sợi dây nè lên phía trên ha vào một đầu sau đó tiếp tục luồn xuống phía dưới mình sẽ khó được một cái khóa tăng giảm như thế này thì tiếp tục các bạn sẽ luồn cho mình thêm cái phần càng cua vào bên trong còn một đầu còn lại của cái sợi dây nè ta sẽ sử dụng kim khâu ha mình sẽ khâu cái đầu còn lại này vào cái khoen nằm chính giữa thì để khâu dễ dàng nè các bạn sẽ kéo cho mình cái sợi dây xuống phía dưới ha để mình chừa cái khoảng trống sau đó mình sẽ tiến hành đâm xuống phía dưới nè tiếp tục đâm kim lên phía trên qua cái càng ờ, nằm chính giữa ha và một cái chân móc của một đầu còn lại nè thì cứ mỗi chân móc như thế này ta có thể đâm kim từ 2 đến 3 lần vào cùng một chân móc để tạo được cái độ dày cho cái mũi khâu ha tiếp tục đâm kim qua chân kế bên nè khâu tương tự cho mình cho đến hết thì mình sẽ hoàn tất được một cái sợi dây đeo có thể canh chỉnh được cái độ dài nè những bạn nào mà thích ngắn thì có thể ờ, rút lại để mình có thể đeo bên vai ha hoặc là cũng có thể để sợi dây dài để mình có thể đeo chéo sau đó ta sẽ đưa hai cái đầu càng cua gắn vào khoen đê Đối với phần miệng túi nằm chính giữa, các bạn sẽ khâu thêm cho mình một cái nút hít có bốn góc khâu nè, để mình có thể khóa được phần miệng túi nó chắc chắn hơn ha. Bạn nào mà muốn giữ vệ sinh cho cái phần à, thân túi bên trong thì các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình thêm một lớp lót ở bên trong ha, cho cái phần thân túi của mình nó được sạch sẽ hơn nè. Khóa lại. Sau đó guốc hai đầu dây lại. Như vậy là mình vừa hoàn tất xong một cái mẫu túi đeo với cái đáy tròn như thế này đối với mẫu này thì nếu không thích đeo chéo các bạn cũng có thể tạo ra dáng ba lô cũng được ha thì để tạo ra dáng ba lô các bạn sẽ khâu cho mình ba cái khoen d ở phía sau một cái góc nằm chính giữa nè và hai cái góc khoen d nằm ở dưới đáy túi để mình có thể tạo ra được ờ, cái sợi dây đeo ra phía sau ha chúc các bạn thành công